Cách nhận biết quý nhân trong cuộc đời, không nên bỏ qua, đời người gặp qua biết bao nhiêu người, nhưng mà hiếm có mấy người là quý nhân của cuộc đời bạn, bởi vì quý nhân có thể làm thay đổi cuộc đời của chúng ta, cho nên khi gặp được rồi thì phải trân trọng. Dưới đây là năm quý nhân mang lại phúc khí cho cuộc đời bạn. Người dám góp ý, chỉ ra sai lầm của bạn, rất hiếm có những người dám đứng ra phê bình, góp ý cho bạn vì mọi người thường sợ sự thật mất lòng. Nhưng có những người nói lời thật là vì hy vọng bạn xuất sắc, ưu tú hơn nữa. Những người như vậy là những người quan tâm, lo lắng cho bạn, sợ bạn phạm phải sai lầm. Người dám chỉ ra thiếu sót của bạn cũng là người cảm thấy có trách nhiệm giúp bạn ngày càng tiến bộ hơn. Họ còn là người nhiệt tâm, không sợ mất lòng, người đó chính là quý nhân của bạn. Người giỏi nhìn ra ưu điểm của bạn, người có thể phát hiện ra tài năng, Ưu điểm của bạn và khai thác khả năng tiềm tàng ấy thì chính là quý nhân của bạn. Người như vậy ảnh hưởng tích cực đến bạn, khiến bạn thêm lạc quan, cởi mở, tạo ra sức mạnh hướng về phía trước. Có thể tán thưởng và khích lệ người khác cũng là một loại mỹ đức. Người như vậy sẽ không có tính ghen tị, đố kỵ, cần phải trân trọng. Người giúp bạn lúc khó khăn, khi bạn rơi vào nghịch cảnh, người chủ động ra tay giúp đỡ nhất định là quý nhân. Có đôi khi, Nghịch cảnh giúp hoàn thiện một con người nhưng cũng có những trường hợp lún quá sâu không thoát ra được. Người có thể giúp bạn trong lúc hoạn nạn, mở cho bạn một con đường hy vọng mới chính là một người có tâm tính tốt và lương thiện. Người luôn tuân thủ lời hứa với bạn. Những người hết lòng tuân thủ lời hứa của mình thường là những người trọng chữ tín, cao quý. Người như vậy rất đáng để kết thăm giao. Ngày nay, vì lợi ích mà nhiều người không còn coi trọng chữ tín và nghĩa, nhưng quý nhân chân chính chỉ cần hứa là sẽ hết lòng thực hiện. Lời nói, việc làm của những người như vậy sẽ trở thành tấm gương tốt cho bạn và có thể mang đến tài phú vô hình cho bạn. Người truyền lại kinh nghiệm cuộc sống cho bạn. Kinh nghiệm cuộc sống là thứ vô cùng quý giá. Nó là thành quả của quá trình học hỏi, quan sát không ngừng. Chính vì thế không phải ai cũng nguyện ý chia sẻ kinh nghiệm của bản thân mình cho người khác. Người sẵn sàng truyền lại kinh nghiệm cho bạn là người rộng rãi, lương thiện, Họ muốn bạn được đi trên con đường thuận lợi hơn. Không chỉ vậy họ còn giúp bạn sửa chữa những thiếu sót của bản thân và tìm ra cách bù đắp, hỗ trợ bạn. Trong cuộc sống thật khó để phát hiện chính xác quý nhân của đời mình, cho nên khi gặp được rồi chúng ta nhất định phải trân trọng họ. Không chỉ vậy, bản thân chúng ta cũng phải cố gắng nguyện ý trở thành quý nhân của người khác có cho đi. Nhận lại như vậy thì mới khiến cuộc sống tốt đẹp hơn.